Xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Phát Tơ Việt Nam Hôm nay mình có dịp về thị trấn Thới Lai Thành phố Cần Thơ thành phố Cần Thơ Lắp cho anh Tình dàn máy cắt sinh pha Bao gồm ờ, một con máy cắt F90 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Phát Tơ Việt Nam Đấy như ờ, trước màn hình đây là tổng thể của ờ, máy cắt F90 như các ờ, anh chị và các bạn đã thấy thì con máy được mang trên mình là màu xanh ngọc lục bảo màu đặc trưng của công ty chúng tôi về hệ thống bít tông thì bên công ty chúng tôi là hoàn toàn là bít tông đúc 100% cả bít tông ờ, kẹp và bít tông đẩy góc và bít tông đẩy trục đều là bít tông ờ, đúc liền khối nhé và trên hai ờ, đường ray để cái đầu máy số 2 di chuyển thì được đặt trên cái bị thép và cái đường ray là phi 40 Đấy, rất phi đặc sắt đặc luôn và về à, hệ thống à, bảng điều khiển thì được à, bên công ty chúng tôi là chuyển hóa hoàn toàn bằng tiếng Việt để cho anh em trong khi anh em thao tác thì anh em dễ dàng sử dụng hơn và được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng để anh em làm việc trong điều kiện ánh sáng hạn chế và tiếp theo là một con máy ép góc kỹ thuật số thân to mang thương hiệu à, Megatech mình cũng đã thực hiện chuyển giao công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật của à, bên à, cơ sở của anh Tính và đã ép một số mẫu như anh như anh chị em đã thấy thì đây là đây, cái mẫu ép góc mình mới ép thô thôi nhưng nó đã rất chi là chắc chắn rồi đây là một ờ, ờ, cánh và cây khung bao và tiếp theo là một con máy đột dập ờ, khóa 11 dao đột cho tất cả các hệ khóa của hệ sinh pha và tiếp theo là một con máy phay đầu đố thay dao nhanh mang thương hiệu Megatech mình cũng ờ, đã thực hiện ờ, lắp đặt và căn chỉnh ờ, hai dao sinh pha cho anh tính rồi thì giờ anh chỉ có việc bỏ vào và xoay đến cái cự đấy anh là anh thao tác anh làm thôi và tiếp theo là một con máy nén khí 300 lít và một con đột dập hơi sinh pha 12 dao thì ờ, công ty mình ờ, có hai ờ, cơ sở chính một là ở Hà Nội gần bến xe Yên Nghĩa quận Hà Đông Hà Nội cơ sở thứ hai là ở gần suối Tiên quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh anh em có nhu cầu mua máy thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video